Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến bóng đá cũng như là kênh uh, ờ, Tiến số kèo nhé. Thì trong cái video lần này, Tiến sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu uh, được diễn ra vào lúc 2 giờ đó rạng sáng ngày mai cũng như là khuya hôm nay diễn ra cùng giờ với trận giữa Arsenal với Southampton nha anh em. Đó thì Tiến sẽ lên cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng uh, uh, Andrew cùng với PSG. Đó thì trận này được diễn ra vào lúc uh, 2 giờ rạng sáng ngày mai này. Uh, thuộc vòng thứ 32 của giải League One nha anh em thì trước khi mà nhận định phân tích cũng như đưa lên những cái mã kèo phù hợp nhất cho anh em có thể đầu tư vào cái trận đấu này ấy, thì anh em nhớ để lại cho tiếng trước uh, hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng số kèo nha anh em để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới sắp tới đó cho anh em những cái mã kèo nó nó chuẩn hơn để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái uh, việc mà soi kèo trên youtube trên cái kênh của tiếng nhé còn những anh em nào mà muốn lấy những cái mã kèo nó chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn ấy thì cứ liên hệ trực tiếp với Tiến qua số Zalo 0963 731 346 Tiến có để ở phía dưới trong góc màn hình này này Tiến có ghim cái ờ, số điện thoại lên đấy đó số Zalo của Tiến hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Tiến qua bốn cái ờ, đường link dưới cái phần mô tả trong video ấy Facebook nè Telegram fanpage cùng với TikTok Tiến có để ở dưới ờ, phần mô tả trong video à, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua một trong những cái đường link này thì tiến cũng có chia sẻ thêm một điều là hiện tại cái telegram của tiến bị giả mạo khá là nhiều nha anh em nên anh em đừng có tìm kiếm cái cái, cái tên ấy là kèo bóng cao tiếng trên cái tele nữa nó rất là dễ bị uh, những cái kẻ xấu những cái thằng đó nó nó giả danh tiếng nó lừa lại nó lừa đảo nó lừa lọc lừa tiền anh em ấy cho nên anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link ở dưới phía phần mô tả này hoặc là liên hệ trực tiếp vào cái số zalo 0963 đó thì anh em mà cần có một cái trang chơi uy tín nó muốn có một cái trang chơi hoặc là đang thua tha sao bờ ờ, cứ liên hệ với tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em à, cách đăng ký một cái trang để chơi đó cách vào kèo cách đặt kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em nhé nhưng mà à, tuy là cái nhóm của tiến là miễn phí này cũng như sẽ hướng dẫn tất cả đều miễn phí cho anh em nhưng mà bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái chuyển khoản online internet banking ấy hoặc là có xài cái ví momo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 thì hiện tại anh em có thấy là đội khách PSG chấp đội chủ nhà anh rơi với mức chấp là 1.75 cả trận này và chấp uh, cũng à, rất là cao đó là chấp 0.75 ngay trong hiệp 1 còn mức kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 3.25 cho mã cả chặn nha anh em còn trong hiệp 1 thì cũng có mã tài xỉu là 1.25 đó còn về mã kèo phạt góc ở trận đấu này đó chính là PSG chấp đội chủ nhà rơi với mức chấp là 2.25 à, còn cái mức uh, chấp phạt cốc ngay trong hiệp 1 đó chính là PSG cũng sẽ chấp uh, một hòa trước Anger ở cái mã kèo hiệp góc uh, ờ, phạt cốc hiệp 1 nha anh em đó còn tài xỉu uh, ờ, góc cả trận là chính hòa đó và 4.5 đó chính là mã tài xỉu góc ngay trong hiệp 1 và hiện tại cái trận đấu này cũng đã có mã kèo thẻ cho anh em có thể đầu tư nhé đây thì hiện tại là anh rơn đội chủ nhà sẽ chấp mã thẻ là chấp 0.25 đó kèo thẻ trước PSG à, còn mức tài xỉu thẻ trong cái trận đấu này đó chính là 3.5 cho mã kèo tài xỉu cả trận nha anh em thì những anh em nào mà mà muốn có một trang chơi thì như tiến đã giới thiệu đầu video ấy có đủ điều kiện có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online hoặc là có sử dụng ví momo thì cứ liên hệ trực tiếp với tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách chơi trên trang đó cách vào kèo cách đặt kèo đúng không ví dụ như trận đấu này khó vào quá anh em có thể để bóng lăn 15 20 phút gì đó đó lúc đó rồi anh em xem thấy trận diễn ra như thế nào để kèo hạ xuống anh em vào cũng chưa muộn vì mình cầm trang mà hiện tại thì tiến không có tiện đưa những cái trang nó lên đó vì sẽ vi phạm chính sách của youtube ấy cho nên tiến sẽ đưa ra lọc ra những cái bản như thế này sẽ đưa lên cho anh em tham khảo kèo còn nếu mà giống như trên trang thì nó sẽ có các chục mã kèo riêng mỗi kèo đều có thêm một chục mã cho anh em chơi đó ví dụ như kèo chấp này còn có một chục mã kèo chấp khác cho anh em chơi nữa mã kèo gốc hay kèo thẻ thì kèo gì cũng vậy hết có nhiều mã kèo như kèo cả hai đội ghi bàn này nọ cái kiểu nữa đấy hiện tại thì tiến chỉ đưa lên những mã kèo đơn giản như này cho anh em tham khảo thôi còn muốn chơi kỹ hơn đó muốn có nhiều mã kèo hơn muốn có một trang riêng để chơi để nạp rút cực nhanh mà mà thoải mái chơi bảo mật ấy đó tin tưởng thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nếu như mà anh em đủ hai cái điều kiện mà tiến nói đó cũng như tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng kiếm cơm gạo với tiến luôn ok thì với cái mã kèo hiện tại à, anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích và nhận định về cặp đấu này trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé. à, hiện tại anh em nhìn vào mà màn hình này có thể thấy đội chủ nhà anh rơn sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 532 đó cái bộ đôi tiền đạo của cái thằng Anh Rơn đó chính là uh, à, Abedeli này cùng với Niane đó và cái bộ ba hỗ trợ cho cái cái cặp tiền đạo này đó chính là uh, à, Wanetabi cùng với uh, à, Hunao và Mendy nó cùng về đội khách PSG sẽ ra sân với cái sơ đồ quen thuộc là 352 và cái bộ đôi tiền đạo của PSG không ai khác ngoài uh, Lionel Messi và Mbappe đó Mbappe và Lionel Messi là cái cặp tiền đạo mà không thể thay thế của PSG hiện tại đúng không anh em đó còn cái uh, bộ năm mà hỗ trợ cho cái cặp tiền đạo này đó chính là uh, Mendes này cũng như là ờ, Vitinha này đó Verratti này cũng như Ruiz và Hakimi đó thì hiện tại như anh em đã biết thì Hakimi cũng là một trong những cái cầu thủ mà hưởng lương cao nhất của PSG hiện tại đó cũng như là hiện tại nó có phong độ cực kỳ cao luôn em nói với Messi hiện tại giống như là một cặp bài trùng anh em đó thi đấu cực kỳ hay tại máu PSG cái mùa giải này à, thì đây cũng là chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nhé anh em cho nên Ờ, không có gì chắc chắn cho cái đội hình chính thức này cả đây chỉ là những cái sơ đồ mà chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo bình luận về cái ờ, sơ đồ thôi đó thì anh em hãy xem thêm về cái đội hình chấn thương của hai đội cùng với tiếng này trước tiên nhìn vào đội chủ nhà anh rơi anh em có thể thấy là cái đội hình chấn thương của nó có thể thành lập nguyên một đội bóng luôn anh em nó có thể làm thêm một cái đội hình hai luôn tổng cộng nó có đến uh, ờ, 11 cầu thủ chấn thương đó nhưng mà may thay cho cái thằng này đó chính là có 6 cầu thủ có thể quay trở lại trong cái cuộc đối đầu đêm nay với PSG chỉ là có dấu hiệu có thể quay trở lại thôi nhé anh em nhưng mà chưa chắc đâu đó chưa chắc là có thể quay trở lại nữa chỉ có là đang có dấu hiệu hồi phục thôi đó còn về đội khách về đội khách PSG thì cũng sẽ thiếu vắng đi 5 cầu thủ trong cái cuộc đối đầu này về trường hợp của Neymar thì đã chấn thương rất là, là là từ rất lâu rồi anh em chắc cũng quen với cái việc mà Neymar ngồi trên băng ghế dự bị rồi đúng không đó cùng với đó còn có Kim Pepe này đó Mukele cùng với Sanchez này đó cùng về cái trường hợp của cái thằng mà Bembele thì cũng có thể ra sân trong cái trận đấu này do đã có dấu hiệu bình phục chấn thương ok thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai cái đội này nhé đây anh em hiện tại thì PSG à, ờ, nó đang đứng đầu cái bảng xếp hạng League One với 72 điểm sau 31 vòng đấu đó 23 thắng 3 hòa và 5 thất bại đó và ghi được đến 73 ờ, bàn thắng và để thủng lưới 30 bàn thì à, hiện tại anh em có thấy là BR đang độc vị độc chiếm cái ngôi đầu tại bảng xếp hạng League One đúng không đó nó bỏ xa cái đội xếp thứ hai đó chính là Marseille đến à, tổng cộng là 8 điểm cách biệt đấy thì chắc chắn là cái ở ở cái mùa giải năm nay BR gần như là 90 phần trăm là sẽ vô địch tại cái giải đấu này rồi anh em còn về đội khách Anh thì nó lại đang có một cái số điểm khá là tệ sau cái mùa giải này đó 14 điểm sau 20 vòng đấu à, xin lỗi anh em sau 31 vòng đấu tại League One với 3 thắng 5 hòa và phải nhận đến 23 thất bại đó để thủng lưới 24 bàn và và để thủng lưới tổng cộng là 66 bàn và chỉ ghi được 24 bàn mà thôi và hiện tại Anh cũng chính là cái đội mà xếp xếp ở cuối bảng xếp hạng tại League One thì nhìn vào bảng xếp hạng thì gần như cái thằng Andro này 100% nó sẽ rớt hạng cái mùa giải năm nay đúng không anh em khi mà nó đang kém cái nhóm an toàn gần nhất đó chính là ở vị trí thứ 16 là thằng Bred đến uh, ờ, 17 điểm cách biệt đó 17 điểm cách biệt mà hiện tại uh, tại League One chỉ còn 7 vòng đấu nữa thôi chắc chắn là Andro nó sẽ không còn cơ hội để trụ lại cái mùa giải năm nay đấy cho nên trận đấu này gần như là là hai đội cũng chả còn cái mục tiêu gì nữa đúng không anh em Anger thì nó cũng không còn cái cơ hội để đỡ trụ hạng đâu chắc chắn là như vậy còn ngoài PSG thì cũng quá quen với cái việc mà phải độc chiếm cái ngôi đầu bảng rồi đó chắc chắn là Bích Ghi vẫn sẽ tung cái đội hình mạnh nhất ở trận đấu này để cho những cái cặp tiền đạo có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn đó để củng cố thêm cái tinh thần của đồng đội đó cũng như là sẽ đưa ra những cái chiến thuật mới này đó để chuẩn bị cho cái mùa giải năm sau tại ờ, chủ yếu đó là đi xa hơn tại cái mùa giải cúp C1 đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hàng này trước tiên là anh em có thấy là đội chủ nhà đây anh em, thì phong độ của đội chủ nhà nó chỉ có đúng được một chiến thắng, hai trận hòa và phải nhận tổng cộng đến 7 ờ, thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất. Đó. Thì cái phong độ cực kỳ tệ của cái thằng Andrew này cũng đã khiến cho nó gần như là sẽ gớt hạn hoàn toàn ở cái mùa giải năm nay, đó 90% là nó sẽ gớt hạn rồi anh em. Nhưng mà ở ba trận thi đấu gần đây thì nó cũng có một phần nào đó uh, cũng như là là là có động lực cái em, đó nó không có buông xuôi khi mà nó có được một thắng một hòa và một, một thất bại một thất bại tỷ số là tối thiểu một hai trên sân khách mà thôi đó còn về đội khách Petri thì Betgi có tổng cộng là 6 chiến thắng và phải nhận 4 thất bại 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Một cái phong độ cũng không được tốt cho lắm cho Betgi khi mà cái đội bóng này là là một cái đội hình mà toàn sao đúng không anh em, đặc biệt là có sự xuất hiện của Messi này cũng như là Hakimi hay là Mbappe. Đó, nhưng mà đội bóng này cũng đã thua đến 4 trận ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường chứng tỏ là cái phong độ của PSG cũng không được ổn cho lắm đó dù sở hữu nhiều cái ngôi sao trong đội hình nhưng mà PSG cũng thi đấu không có được ờ, đồng đều ở các trận đấu gần đây đó thì anh em có thể thấy là PSG cũng đã thua liên tiếp hai trận tại cái đấu trường League One nó thua 0-2 trước cái thằng Rennes này cũng như là thua 0-1 trước ờ, thằng Lyon nhưng mà ở hai trận mới đây nhất thì Petri đã tìm lại được cái phong độ của mình khi mà nó thắng được cái thằng Nai với tỷ số 2-0 đó và mới đây nhất trên sân nhà nó cũng đã hạ gục được cái thằng Len với tỷ số là 3-1 đó thì à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ cũng như là sân nhà cũng như sân khách của hai đội ở trong cái à, những trận đấu gần đây nhất nha đây thì anh em có thể thấy là trên sân nhà Anger nó có được một thắng 3 hòa và hai thất bại cái trận một hòa một đều này trước cái thằng Nantes là trận hòa trong cái giải cúp quốc gia Pháp nha anh em nhưng mà Anger cũng đã bị loại do phải uh, uh, trên cái lọt mà xúc Benti may gũi thì nó đã bị Nantes loại khỏi cái giải đấu này đó thì mới đâu nhất hai trận gần đây nhất trên sân nhà Anger cũng đã hoàn toàn bất bại này với một chiến thắng một trận hòa một đều trước thằng Nai cũng như là chiến thắng mới đây nhất trên sân nhà trước thằng Lille với tỷ số là 1-0 còn bài Belgium thì nó có tổng cộng là 3 thắng một thất bại ở bốn vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường riêng tại cái giải League One riêng tại League One thì nó đã toàn thắng 3 trận sân khách gần nhất đó 3-0 trước Marseille 2-1 trước Brest đó và 2-0 trước thằng Nai thì một cái phong độ cũng khá là tốt trên sân khách của Belgium đó tại League One khi khi mà đối đầu với cái thằng Anh Gơ gần như là không còn cái mục tiêu nào ở phía trước nữa đó thì chắc chắn là hai đội này cũng sẽ thi đấu uh, kiểu như là là là không có lo lắng gì về cái chiến thuật hay là cũng như là là ờ, cái việc mà phải có điểm trong trận đấu này hay là gì đó đúng không anh em hai đội đều đang không còn mục tiêu gì nữa khi Bích ghi chắc chắn là gần như sẽ vô địch ở mùa giải năm nay rồi còn về à, cái thằng à, Anh Gơ thì chắc chắn cũng sẽ bị lội cái giải đấu này đó nhưng mà xét về những gì mà tiến đã phân tích đó về cái bảng xếp hạng cũng như phong độ thì tiến nghĩ là trận đấu này cũng gắt à, à, chắc chắn là sẽ có một chiến thắng cho PSG đó nhưng mà chắc là sẽ không có một chiến thắng đậm lên em vì những trận thi đấu gần đây Anh Anger nó cũng có phong độ khá là tốt đó phong độ của anh Anger cũng khá là tốt cũng như là nó à, muốn làm một cái điều gì đó trước cái đội bóng lớn như Bezgi để để lại cho người hâm mộ một cái sự à, à, kiểu như là vui vẻ khi mà ra khỏi cái giải đấu này để chơi ở giải League Chu đó giải hạng hai nước Pháp đúng không anh em đấy thì anh em có thể xem thêm về cái phong độ đối đầu cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì trong lịch sử thì hai đội đã đối đầu với nhau là bốn bốn trận đối đầu với nhau gần nhất thì Bezgi toàn thắng đó toàn thắng trước Anh Rơn cũng như là ở cái trận lượt đi tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa giải năm nay thì bên ghi cũng đã thắng cái thằng Anh Rơn với tỷ số là 2-0 ngay trên sân nhà của mình. À, thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này trước khi mà đưa cái tỷ lệ kèo mà Tiến chọn cho anh em có thể đầu tư nhé. Đây thì 7 trên 9 chặn hai đội đối đầu với nhau đều có từ ờ, ờ, chín uh, quả góc đổ lại mà thôi. Đó cái tỷ lệ mà về xỉu góc ở trận đấu này khá là cao cũng như là 10 trên 10 trận đối đầu với nhau cả đội cũng có dưới 4.5 thẻ phạt đó xét về cái mã thẻ phạt cũng như mã kèo gốc thì cái tỷ lệ về xỉu ở trận đấu này là từ 70 cho đến 90 phần trăm nha anh em đó tỷ lệ về xỉu rất là cao và riêng về cái mức bàn thắng thì ở 8 trên 10 trận hai đội đụng độ với nhau thì có đến từ 3 ba bàn thắng trở lên đó cái tỷ lệ về về mức tài bàn thắng ở trận đấu này cũng rất là cao nha anh em đó đây chỉ là những cái thông số mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo thôi để cho anh em có thể lựa chọn những mã kèo mà có thể đầu tư mà nó hợp lý nhất đó chứ không phải nhìn vào những cái thông số nào mà thí dụ như uh, ờ, 8 ờ, trên 10 chặng này mà chỉ nhìn vào cái này thôi đó thấy 8 trên 10 chặng nó ra tài nhiều là mình vào tài đâu phải vậy đâu đúng không anh em phải soi đi nhiều mặt này nọ về cái chất lượng đội hình nữa đó thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra ở thời điểm này thì tiến sẽ có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư nếu như mà anh em hợp mã hợp mã với tiến ấy trùng ý thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc nếu như là xem như là tham khảo thôi nhá. đây thì tiến sẽ cho anh em đó chính là đầu tiên là mã kèo là xỉu thẻ này đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo là xỉu thẻ 3.5 cũng như là mã kèo uh, tài ở cái trận đấu này đó tài 3.25 ok cho anh em thì tiến chỉ cho anh em duy nhất là hai mã kèo này thôi đó anh em cũng có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo tài ở ngay trong hiệp 1 đó đây là ba mã kèo mà tiến cho anh em vào cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy khi mà một đội bóng uh, đã không còn gì để mất chắc chắn là muốn thi đấu cống hiến cho người hâm mộ đúng không em còn về PSG riêng với tiến thì tiến sẽ kết cái mã rất là kết cái mã tài trận đấu này đó nhưng nhưng anh em cân nhắc trước khi vào cái mã này vì hiện tại vẫn chưa nắm bắt được cái đội hình ga xăng chính ờ, chính thức của nó đúng không anh em à, nhưng mà nếu như ấy nếu như mà anh em muốn lấy những cái mã kèo chuẩn hơn thì anh em có thể vào cái nhóm của tiến đó trước giờ bóng lăn tiến xem xét những cái tỷ lệ đội hình này tỷ lệ à, tỷ lệ kèo này xem sơ đồ chiến thuật của hai đội như thế nào lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em chơi đó thì ngoài hiện tại tuy là với cái đội hình dự kiến này nếu như mà thật sự BSG mà tung ra cái đội hình dự kiến y như là là hiện tại thì chắc chắn là Tiến sẽ đầu tư mạnh vào cái mã kèo tài đó nhưng Tiến chỉ lo một điều là lỡ như nó sẽ đưa cái thằng hai Hakimi hoặc là Liam Messi hay là Mbappe trên băng ghế dự bị đi đó nó tung cái đội hình lạ hơn để thử nghiệm đội hình cũng như đưa ra những cái chiến thuật mới thì chắc chắn nó sẽ không có được một chiến thắng đậm trước cái thằng đội chủ nhà Anh Rơ đúng anh em nhưng nếu mà nó đưa ra một đội hình chính thức như thế này thì chắc chắn một chiến thắng dành cho Big trước cái thằng Anh Rơ cũng là một cái điều mà nó nó à, quá là nhẹ nhàng thôi đó chỉ cần không biết là nó thắng bao nhiêu bàn thôi cho nên nếu như à, tốt nhất ấy tốt nhất là trước giờ bóng lăn đi tầm 1 đến 2 tiếng khi mà tiếng nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức này biết được nó chơi với sơ đồ gì lối chơi gì đó có những cầu thủ quan trọng nào ra sân lúc đó tiếng sẽ đưa những mắc kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi thì tiếng cũng nhắc lại là những anh em nào mà thật sự uh, uh, có kinh nghiệm về bánh bóng này nhưng vẫn chưa tìm được một trang chơi uy tín ấy hoặc là anh em đang thu tha sau bờ muốn vào nhóm của tiếng để gỡ gạt đấy thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link uh, Facebook fanpage cùng với Telegram và TikTok Tiến có để ở dưới phần mô tả trong video ấy đó anh em có thể liên hệ cho Tiến qua các nền tảng đó nền tảng đó nha hoặc là cái số Zalo này thì thứ nhất anh em muốn có một trang chơi uy tín nhất anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online thứ hai là anh em uh, nếu như mà không không không có xài chuyển khoản online nữa bắt buộc anh em phải xài cái ví Momo đó chỉ cần một trong hai cái điều kiện thôi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất cũng như đưa trực tiếp anh em vào nhóm để lấy những cái mã kèo nó ok nhất cho anh em có thể đầu tư nhé thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa nếu như mà anh em thật sự tin tưởng ấy đó muốn có một trang chơi muốn cùng đồng hành với tiến vào nhóm của tiến thì cứ liên hệ còn nếu như mà à, anh em mà sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất đừng có tìm đến tiến nha tiến không có thời gian mà đi giải thích với từng người đâu đó ok chưa thì à, Tiến chỉ muốn chia sẻ với anh em một cái nhóm cũng như một cái trang chơi mà uy tín nhất để cho anh em chúng ta có một sân chơi đó một cái nơi để để để anh em chơi đầu tư bóng đá mà không bị mất like mất phí mà thôi đó cũng như à, những mã kèo mà Tiến đưa lên thời điểm hiện tại cũng chỉ là những mã kèo tham khảo thôi Tiến nói đi nó lại rất nhiều lần anh em nhớ nhé vì hiện tại Tiến chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức đúng không anh em chưa biết được cái đội hình ra sân chính thức này chưa biết được nó tung đội hình chính hay đội hình phụ thì làm gì mà đưa những mã kèo nó chuẩn ra được đó cho nên à, đây chỉ là những mã kèo mà Tiến kết đó tiếng phân tích về đội hình dự kiến đó về phong độ tiếng đưa ra những mã kèo này là tối ưu nhất để cho anh em có thể kiếm lãi đó nếu như mà anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào còn không thì xem như tham khảo thôi đó lấy mã kèo chuẩn hơn cứ vào nhóm của tiếng đúng không ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em nếu như mà anh em yêu quý tiếng ấy thấy nhận định của tiếng mà hay hợp lý với anh em anh em để lại cho tiếng một cái like ở trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cái cặp đấu này tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận tỷ số chuẩn nhất và sớm nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé bằng cái hình thức là chuyển khoản online ấy và anh em cũng đừng có quên là để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó đầu tiên là kênh uh, tiếng bóng đá này thứ hai là anh em để lại một cái lượt đăng ký uh, theo dõi kênh tiếng số kèo luôn nhé và tiếng chúc anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đầu tư cũng như chúc anh em uh, uh, và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé.